Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những clip về auto chat trên kênh Game Today Phần đầu của clip Như thường lệ tôi xin được dành những cái lời cảm ơn chân thành nhất Gửi tới các anh em đã ủng hộ cho kênh Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung Đã donate cho kênh qua hình thức Super Chat ở trên Youtube Ngày hôm qua thì anh em Quang Trung cũng donate cho tôi Hôm nay anh em Quang Trung cũng donate cho tôi Không những thế anh em Quang Trung còn nâng cấp cái gói hội viên Lên cái gói siêu cấp hội viên khiến cho tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Cảm ơn anh em Quang Trung rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Trần Minh Nhật, anh em Nguyễn Nam, anh em Wing Jun, anh em Phúc Nguyễn, anh em Bùi Đình Tuyển và anh em Bình Trần đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Trong đó là có anh em Trần Minh Nhật. Anh em Trần Minh Nhật là anh em dùng hai cái ạc của YouTube để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Là một người đam mê về auto chat thì anh em Trần Minh Nhật cũng có cái mong muốn giống tôi là đem cái bộ môn auto chat này phổ biến tại Việt Nam giúp cho nhiều người tiếp cận được hơn với cái con game cực kỳ là hay ho và hấp dẫn này. Auto chat phải nói thực là rất là hay. Đấy nhưng mà cái độ phổ biến của nó thì không phổ biến cao bởi vì cái độ khó của nó cũng như là nhà sản xuất, nhà phát hành ờ, cái chi phí marketing bỏ ra là nó rất thấp, nó rất ít khiến cho ít người biết. Anh em thấy là có bao giờ anh em thấy là có cái quảng cáo ở trên YouTube không? Chắc chắn là không. Đấy. Thường là ờ, cái cái bộ môn này này Thường là nó sẽ phổ biến là nhờ qua các cái kênh của các youtuber Hoặc là các cái kênh của streamer Còn cái việc quảng cáo mà để chạy quảng cáo ấy Là cái nhà phát triển họ phát hành cái con game này ở Việt Nam là họ không có quảng cáo nhiều Đấy, cái đợt trước ấy thì có cái ờ, bọn uh, Villa Game Đấy VNG ấy, là phát hành tại Việt Nam thì đợt đấy cũng chạy quảng cáo cũng nhiều và cái đợt đấy thì đúng là nó bùng nổ luôn rất đông người xem rất đông người người người chơi cái trò chơi này đấy, cái đợt đấy là cái view của mỗi cái clip của tôi thì tôi tính sơ sơ là nó cũng rơi vào tầm khoảng 30.000 view trên một clip đấy nhưng mà những tưởng là cái ờ, trò chơi auto chess này nó sẽ trở thành một cái bộ môn uh, eSport thay thế cho Dota, thay thế cho những cái bộ môn ờ, esports MOBA hiện tại ở trên cái thị trường Việt Nam. Đấy, nhưng không, trong cái quá trình mà Villa Game phát hành ở tại Việt Nam thì đã có quá nhiều những cái phốt, có quá nhiều những cái mà họ làm chưa được tốt. Đấy, chính vì thế là lần lượt các cái streamer rời bỏ không có làm cái bộ môn này nữa. Đấy, lần lượt là người ta bỏ hết sang là cái bộ môn ờ, đấu trường chân lý. Đấy, tôi lấy ví dụ điển hình như là ngày trước là có Jackman này. Sau đó là có có Harry Kiên Nhẫn là những cái đời đầu, những cái streamer đời đầu là họ bỏ hết. Đấy cả Dukie Toàn là những streamer tiềm năng Có nhiều người hâm mộ thôi Nhưng người ta đã rời bỏ con game này Chỉ vì là đấy cũng tại là nhà phát hành Ở tại thị trường Việt Nam Villa Game Tôi nói thật luôn là tại nhà phát hành luôn Nó quá kém những cái khâu quản lý Chính vì thế nên là khi mà người ta rời bỏ dần ấy Các KOL mà rời bỏ dần cái con game Thì tự nhiên con game nó sẽ chết dần nó, Chắc chắn là chết dần nó. Đấy thì cái việc sự việc nó chết dần thì đương nhiên khi mà nhà sản xuất, nhà phát hành cảm thấy là cái giá trị đem lại đấy cái việc đầu tư vào con game này nó không còn được nữa thì chắc chắn là họ sẽ bỏ họ sẽ rời bỏ và chính thức là Villa Game đã như là bỏ con game này tại thị trường Việt Nam trả lại cho cái nhà phát hành tại Trung Quốc Đấy thì người ta ở Trung Quốc thì người ta cũng không có gọi là đầu tư quá nhiều vào cái thị trường của Việt Nam Đấy tự coi như là tự sinh tự diệt thôi Anh em Việt Nam mới tự phát triển với nhau Đấy, tự tổ chức giải, tự bỏ tiền ra tự tự tổ chức giải này rồi uh, tự uh, làm content đấy các youtuber các streamer thì cũng làm tự tổ chức ra các cái ờ, club các cái nhóm các cái clan riêng tự phát triển chứ còn cũng không phụ thuộc vào bên Trung Quốc là nhiều kể cả cái trang fanpage của Villa Game mà nó trao cho Trung Quốc tiếp tục là quản lý phát triển thì thực ra cái group đấy là cũng chả ai vào nói chuyện đấy chủ yếu là cái um, group của Việt Nam tự phát triển tự coi như là, là, là ừ, trao đổi từ rất lâu rồi Đấy một cái group mà tôi nghĩ là nó cũng khá ít người Nhưng mà dạo gần đây thì cũng có cái dấu hiệu rất đáng là vui mừng Đấy là gần đây thì cũng có nhiều người là quan tâm đến cái trò này hơn Đấy có nhiều youtuber, streamer là tham gia vào cái con đường là sáng tác, sáng tạo nội dung ở trên cái uh, dựa vào cái trò này, đấy, dựa vào cái nền tảng AutoChef. Thì đấy là một cái niềm vui Một cái uh, tin vui dành cho cái cộng đồng AutoChat Nói chung Và tôi nói riêng Một cái người mà quan tâm đến cái bộ môn này Và cũng đang mong muốn cái bộ môn này phát triển Có nhiều lý do để để tôi mong muốn là nó phát triển Cái thứ nhất là Đương nhiên rồi Đấy là cái việc là cơm áo gạo tiền Khi mà nếu mà nó phát triển lên ấy, thì là sẽ có nhiều người xem hơn Và nếu mà nhiều người xem Thì là tôi sẽ kiếm được thêm nhiều tiền Đấy, đấy là cái đầu tiên Về vấn đề về tài chính <clears throat> là chắc chắn là nếu mà có nhiều người xem là sẽ kiếm được nhiều tiền cái thứ hai ấy là bản thân tôi là ngoài việc kiếm tiền ra thì tôi cũng rất là đam mê cái bộ môn này nói thật với anh em là tôi rất là thích cái trò này trước khi mà auto chat ra đời ấy, là tôi cũng không làm youtube đấy mà <clears throat> lúc đầu thì tôi cũng chỉ là gọi là làm youtube cho vui thôi đấy chơi chơi vui vui up lên thế xong rồi cũng có được nhiều anh em đón nhận à, lúc đấy tôi mới xác định là tôi làm về cái bộ môn auto chat này và tôi gắn bó với cái cái cái youtube đấy đó là một cái quá trình khá là dài diễn ra trong vòng 3 năm trong cái khoảng thời gian 3 năm thì phải nói thật với anh em là nó cũng có khá nhiều thăng trầm trên cái con đường mà sáng tạo nội dung ở trên youtube tham gia vào youtube đấy là nó là một cái trải nghiệm mới của tôi vào trong youtube ngày đầu tiên là nói chuyện nó cũng rất là bỡ ngỡ rất là coi như là rụt rè sau đó dần dần là chúng ta quen với cái cách nói chuyện và cũng như là cách mà trình bày ở trên youtube cho nó gọn gàng cho nó sạch sẽ thì là bây giờ nói chung là nó cũng quen rồi đấy thì nó cũng rất là ok và cái thời điểm hiện tại thì nói chung là cái thu nhập ở trên youtube nó cũng đáp ứng được cho tôi Đấy, chính vì thế là tôi vẫn tiếp tục gắn bó YouTube để sáng tạo ra những cái nội dung để phục vụ anh em. Đấy là một cái um, niềm vui trong công việc. Đấy là một cái niềm vui trong công việc. Và tôi cũng muốn là lan rộng, lan tỏa nó cái niềm vui ở trong cái công việc cho các anh em mà cũng có cái đam mê về cái bộ môn này mà có ý định là phát triển nội dung auto chat ở trên YouTube thì tôi cũng rất là lấy làm vui, rất là vui mừng và giúp đỡ anh em thôi. Ví dụ như anh em Trần Minh Nhật chẳng hạn. Thì sắp tới là anh em Trần Minh Nhật cũng có ý định là phát triển cái ờ, bộ môn auto chat bằng những cái nội dung trên YouTube qua kênh Nhật Chat anh em nhé. Tôi sẽ để gắn cái link của cái kênh của anh em Trần Minh Nhật ở phía dưới phần mô tả cho anh em và anh em sẽ có thêm một kênh để xem về bộ môn auto chess Và tôi hy vọng là anh em Trần Minh Nhật Anh em sẽ đầu tư vào mặt nội dung Cho nó thật là hay để có thể thu hút được nhiều người xem Tôi tôi cũng chỉ giúp được đến cái mức độ là tôi uh, giới thiệu kênh thôi Bởi vì thực ra là cái kênh mới ấy, thì không ai biết Nó rất khó để người ta biết được, người ta tiếp cận được trên Youtube Tôi làm Youtube tôi biết những cái khó khăn của những cái người làm youtube từ đầu đấy thì bây giờ tôi cũng tiện là tôi kênh của tôi nó cũng đã phát triển rồi được nhiều người biết đến rồi thì một cái lời nói giúp đỡ các anh em mới thì tôi luôn sẵn sàng nhá mà thậm chí tôi phải nói thật với anh em là anh em trần minh nhật anh em cũng, cũng không có nhờ tôi đâu không có nhờ đâu mà cái này tôi tự làm đấy <laughs> tôi tôi yêu quý anh em trần minh nhật thì tôi làm thôi đấy đơn giản là như thế thôi thì uh, nói chung là tôi cũng biết được cái khó khăn nên là tôi giúp đỡ anh em nó cũng không có gì cả Đấy Và anh em cũng không nhờ tôi Anh em không nhờ nhưng mà tôi um, cảm thấy là ok Chúng ta có cộng đồng, chúng ta có nhiều người làm thì nó vui hơn Có nhiều người vào cái trò này thì cộng đồng nó sẽ sôi nổi hơn Đấy Và tôi cũng có nhận thấy, tôi khi mà tôi vào trong trang của anh em ờ, Trần Minh Nhật Nhật Chat ấy Là tôi cũng có nhận thấy là cái mức độ đầu tư về mặt edit biên tập là nó cũng rất là hay Nội dung thì Nói chung là còn phải xem quá trình thời gian Đấy còn về trình độ thì cũng là kinh Queen hết thôi Đấy còn uh, cũng thấy là sắp là sắm cái mic xịn rồi Tôi cũng hỏi tôi là mua cái mic gì thì tôi cũng đã, đã đã chia sẻ cho anh em cái mic mà tôi đang dùng để anh em có thể là truyền đạt được cái cảm xúc nó ok nhất ở trong những cái ờ, video clip. Nói chung là tôi thấy cái độ đầu tư của anh em Trần Minh Nhật thì cũng rất là ok đấy. Có thể nó sẽ là một cái kênh làm về bộ môn auto chat phổ biến ở trong tương lai. Đấy thì nó phụ thuộc vào anh em Trần Minh Nhật thôi, các cái nội dung anh em tự phát triển. Hai Glacier kẹp với cả Fallen Witcher hai đỏ gánh được đến round 11 rồi anh em ạ. Bộ này bây giờ là phải có một chút biến chuyển không là sẽ mất chuỗi đấy. Hay chơi gót nhỉ? Chơi gót không? Tôi là đang định chơi chơi um, ờ, Exit Witcher Đấy, trận này có thể chơi Exorcist Witcher nhưng mà nó lại ra ra gót đây. Hay gót rồng mập nhỉ? Gót rồng mập cũng được, gót rồng mập. Tôi là ờ, định chơi rồng kết hợp với cả Exorcist trước, sau đó thì chuyển sang Exorcist Witcher đấy anh em ạ. Và trận này xem nào. Được. Trận này gót đỏ được. Gót đỏ được đấy. Rồi xem tôi tính xem là round sau là gặp thấy thằng nào. Round 11. Ui ôi. Gặp cái thằng đang có chuối à Senfu à Thằng ấy mạnh đấy Thằng ấy là ba con hai sao của anh em ạ Có bộ Goblin Mech với cả con con um, Con con mèo Kẹp hai con gấu Ăn nổi không nhỉ Cái đội hình này hơi khèo Chết rồi Thôi chuyển gót đây anh em ạ Con Grand Herat lên được hai sao này Chuyển gót thôi Đồ khéo quá anh em ơi Bây giờ nhá Cho con này vào Áp cấp cho God đầu War God đầu War vào thay con này Ok Đây ba warrior hai đỏ hai gót hai glacier kết hợp với fallen vãi đái thật <clears throat> ăn nổi không đây đội hình nó hơi bị chấp phá anh em ạ nó áp bảy rồi được không hay quá mẹ grand herat cướp được cái skill của con tinh cơ anh em ạ được quá nhờ Rồi Ui rồi May quá anh em ơi Grand Herat gánh kèo Mặc dù là trận đấu này là đội hình yếu hơn đấy Nhưng mà gánh được Grand Herat gánh được Ok Ui ra rồng này Được đấy Thôi bán nó này đi Fallen Witcher bây giờ không chơi Chơi rồng anh em Fallen Witcher giờ yếu rồi Bán luôn Glacier đi Chơi ba rồng luôn Rồi Ghép thế nào để cho cái đội hình nó mạnh nhất có thể thôi anh em ạ <clears throat> Con Fallen Witcher ấy Nó sẽ đóng vai trò là gây đam Nhưng mà cái con đấy bây giờ nó mới một sao Thì nó yếu lắm anh em ạ Chúng ta bây giờ chúng ta chơi ba rồng Đam mạnh hơn, đam to hơn Đấy, có thêm khống chế Ui, thằng này cũng mạnh này Gặp liên tiếp hai thằng mạnh Liên tiếp luôn Ui, hay quá Con Grand Herat lại cướp được cái cái cái uh, chiêu của con bọ cạp được quá nhở u rồi Mặc dù là tôi yếu hơn nhưng mà Trời ơi Được quá anh em ơi u rồi Glen <laughs> Herat hai ván gánh liền luôn Quá được luôn anh em à Ổn thế nhở Trời <laughs> Chuối này tôi nghĩ là giữ được lâu đấy Chứ uh, chuối này giữ được lâu đấy anh em ạ à. Tuyệt vời <clears throat> Thế hiểu sao tôi để cái con cái Grand Herat ở cái vị trí này mà nó lại được thế nhở <laughs> Đứng giữa bản đồ luôn Được quá luôn đấy Rồi xem nào Đồ này thì bây giờ vẫn chưa ghép được cái gì Nếu mà xác định chơi God sồng mập Thì đồ nó sẽ là cái gì Cái giáp xoay, cái chén thánh Cái uh, trượng hút máu, huyết trượng Huyết trượng đầu tiên Huyết trượng này, giáp xoay Huyết trượng, giáp xoay ưu tiên gợi hack nhưng những cái món đồ đấy thì chưa có bất cứ món đồ nào cả Mới chỉ có duy nhất cái Blink thôi <clears throat> Chơi cái, cái cái bộ này thì nó cần nhiều đồ tăng Đấy, chơi các cái đồ tăng Chúng ta ghép vào thì nó sẽ rất khỏe Được đấy nhờ Vớ vẩn đấy kéo dài chuỗi này được ra 16 này Ui, uh, đây rồi bốn đỏ bốn đỏ bốn đỏ rồng mập gót rồng mập chơi luôn không mà chưa có cái con uh, chưa chưa chưa, chưa có grim là dòng mập có vẻ hơi thiếu đam nhở nếu mà chơi dòng mập luôn thì hơi thiếu đam đấy <clears throat> thôi chơi con này <laughs> cũng là một kiểu có bờ linh mà anh em sợ gì đâu có bờ linh là hóa rồng nhanh lắm không cần phải là là là là kẹp ba rồng vào đấy như này là chúng ta nhảy vào bờ linh là chúng ta hóa rồng luôn Vớ vẩn ra này mất chuỗi này Thằng này có vẻ to Rồng đừng chết sớm nhá Ui thằng này to lắm Thằng này to lắm anh em ạ Ăn nổi không Chết rồi Ui Nhưng mà cái con Grand Herat nó lại Cướp được cái skill gọi đệ Ờ nhưng mà không ăn được rồi Chuyện này quá khó Quá khó anh em ạ Quá khó quá khó quá khó Quá khó rồi Rau này chắc mất chuối Thằng khỏe quá <laughs> Khỏe quá anh em ạ Thôi, thế, thế thôi vậy <laughs> Mất chuối ở round 15 Cay nhở, tôi toàn thế này thôi anh em ạ Tôi toàn bị mất chuối ở round 14 ờ, Đùa, thật như thế luôn Thôi rồi Đội hình thì nói chung là nó cũng chưa có co Nên là cũng phải chịu đó. Chơi tạm con rồng Dragon Clyde thì con này thì nó cũng chỉ là một cái con mà đánh tay thôi và đồ thì không có thì đương nhiên rồi Nó sẽ sớm muộn gì nó sẽ mất chuỗi thôi anh em ạ À mà vừa lấy cũng đang nói dở về cái vấn đề là cái cái cái bộ môn này này Auto chép Game này dạo gần đây cũng có nhiều người chơi hơn Đấy là một cái niềm vui Đấy của rất nhiều người Trong đó có tôi Càng nhiều người chơi thì cũng sẽ có càng nhiều người làm về cái nội dung này Đấy thì các anh em lại cũng có thêm những cái kênh để xem về cái bộ môn này Đấy là một cái niềm vui chung của tất cả mọi người Đấy và sẽ có anh em hỏi tôi Là khi mà nhiều người làm về nội dung Youtube thì tôi có sợ là bị cạnh tranh không? Tôi có sợ là có đối thủ rồi thì uh, nó sẽ ít người xem tôi không? Thì cái câu trả lời là không nha anh em nhá Thực ra thì mỗi người có một cái chất riêng, không ai giống ai cả Kể cả cái uh, chơi trong game nó cũng có cái tư duy của mỗi người Cùng một cái đội hình nhưng mà nó khác cái cách xây dựng Cái cách đặt vấn đề nó khác nhau Cái tư duy khác nhau cái chiến thuật khác nhau cái cách xây dựng đội hình rồi cái cách xếp đội hình nó cũng khác nhau luôn mỗi người có một cái hay riêng mỗi người có một cái khả năng riêng và cái độ thông thạo của từng bộ nó khác nhau đấy có những cái người thông thạo bộ này có những cái người lại thông thạo bộ khác Đấy, có những cái người lại coi như là thông thạo tất cả các bộ như là tôi <laughs> Nhưng mà mỗi người là đều là có những cái hay riêng của mỗi người Đấy mà chúng ta phải công nhận là nếu mà xem được càng nhiều người thì chúng ta sẽ càng nâng cao được cái trình độ Sẽ học được những cái hay của từng người Bởi vì là mỗi người có một cái sở trường riêng Có những cái hay riêng Thì đấy Những cái hay của các cái ông streamer Các cái hay nhất của từng ông một Các em học được hết Thì chắc chắn là các em sẽ đánh hay hơn tất cả những cái người đấy cộng lại <laughs> Anh em tin tôi đi Nhá Thế nên là tôi cũng chả có cái cái cái gì mà tôi phải gọi là sợ cái vấn đề là sẽ có là nhiều người làm về cái nội dung này và nó sẽ mang tính cạnh tranh không anh em ạ thậm chí nhá là nhiều người làm về cái nội dung này thì nó còn bắp nhau nó còn phát triển hơn cơ đấy vì nhiều người làm về nội dung tự nhiên cái thị trường này nó sôi động hơn đấy nó có nhiều người chơi hơn càng đông càng vui thôi càng đông càng vui mà anh em Thực ra thì anh em mà là fan của tôi thì anh em cũng biết là tôi cái này tôi rất là xuề xòa, tôi tôi luôn ủng hộ các anh em làm về cái bộ môn này. Thậm chí là có như nhiều những cái buổi stream những cái video clip là tôi đã chia sẻ vấn đề làm youtube anh em cũng nếu mà xem nhiều cũng biết đúng không về cái cách làm youtube rồi cũng như là cái khó khăn của việc làm youtube thì tôi cũng có chia sẻ hết thì tôi cũng luôn là là là mong muốn là có nhiều người làm bộ môn này và tôi cũng cũng cũng rất là giúp đỡ anh em thôi đấy nhưng mà có nhiều anh em ở trên kênh thì ờ, nói chung là cũng chưa hiểu tôi lắm thì cứ nghĩ là là tôi thì ganh với cả những cái kênh khác hay là đối thủ các cái đối thủ cạnh tranh tôi coi những cái người ở các cái kênh khác là đối thủ cạnh tranh thì không phải anh em ạ thực ra ấy là nếu mà ai mà mà người ta có cái um, cái nếu mà người ta mới làm người ta thực ra tôi không biết là ai nhưng mà nếu mà người ta mở lời với tôi ấy người ta đến người ta một câu chào thôi ở trên kênh của tôi thôi hoặc là một cái mở lời giúp đỡ thôi thì tôi sẵn sàng là tôi tôi giúp thôi cũng không vấn đề gì hết đấy nhưng mà có nhiều kênh người ta lại cứ một vài kênh mới là tôi cũng biết dạo gần đây là có một vài kênh mới là họ hay có nhắc đến với tôi ở trên kênh của họ Và thường là hay cà khịa Đấy Thường là hay chê Kênh của tôi thì làm sao mà tôi có thể kết hợp hay là hợp tác với người ta được Đúng không anh em? Đấy nó là cái điều là nó chắc chắn rồi Khi mà người ta phải có cái cái cái cái tâm lý là người ta muốn là hợp tác với mình cơ thì mình mới làm được. Thế còn người ta không muốn hợp tác mà người ta lại đang là dựa vào mình đấy là đang đang đang coi như là là là những cái buổi stream hay là những cái buổi những cái clip ra là hay nhắc đến tên mình hay khịa mình vào kéo mình vào trong những cái clip của họ thì thực ra tôi đánh giá cái người đấy không cao và ngay từ đầu thì họ đã tạo những cái ấn tượng không tốt về họ cho tôi Thế nên là tôi cũng cảm thấy là tôi không muốn giúp đỡ Đấy Và tôi cũng nói thật với anh em là không phải là là có những cái trận đấu mà mình gặp người ta ấy là không phải là mình săn đâu tôi tôi cũng săn siếc gì đâu tôi thì tôi trên cái con đường làm youtube tôi chả có chơi với ai tôi phải nói thật với anh em đến cả ngày trước anh em biết là ở trong clan của tôi là cũng có rất nhiều anh em chơi cùng à, đấy ví dụ như long sida chẳng hạn nhưng mà từ cái lúc mà người ta hay nói là cái việc là party cùng chơi với nhau ấy là nó là bắp bẩn ấy là tôi cũng không chơi với ai cả mà cái từ cái cái thời điểm đó trở đi là tôi toàn là tôi chơi một mình thôi tôi làm content tôi làm clip tôi cũng chơi một mình chứ tôi không có chơi bất cứ ai đấy thế mà nhiều khi là tôi thì tôi cũng chơi tôi cứ ẩn vào chơi thôi và nhiều khi vô tình lại vào phải cái kênh của người ta ấy thế mà người ta cứ lôi tôi vào thôi đấy cứ nhắc cái tôi thế xong rồi lấy tôi vào lôi tôi vào để cà khịa để chê mà người ta đâu có biết là cái kênh thì người ta đang xem ấy lại chủ yếu là fan ở trên kênh tôi đấy thế là tôi cũng tôi cũng biết cái điều đấy mà tôi cũng chả hiểu sao lại có thể chê được tôi khi mà trình độ không bằng tôi tôi phải nói thật nếu mà anh em vào anh em xem cái win rate của tôi là anh em biết so sánh nhẹ nhàng thôi cái win rate tôi không cần phải biết là so sánh đến cái mức độ đánh đa dạng nhá đa dạng đội hình đánh đội gì đội hình nào cũng chơi được đấy tôi chỉ cần là so sánh vào cái độ win rate của của của ạc thôi tôi ở ra tôi chơi rất ít còn nếu nói thật nếu mà tôi chơi mà tôi cày rank ấy tôi có thời gian mà tôi cày top server ấy thì top 1, top 2 quá dễ đối với tôi Tôi phải nói thật Cách đây hai mùa tôi đã từng cầy lên top 7 rồi Vẫn còn cái ảnh ở trong group Vẫn còn cái ảnh ở trên cộng đồng ấy Anh em tua cộng đồng em kéo lên cũng thấy Đấy nhưng mà tôi cầy lên tôi cũng thấy nó cũng chả để làm gì Bởi vì thực ra trình độ của mình cũng nhiều người công nhận rồi Đấy nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao mà cái kênh này nó cứ phải bám vào tôi Xong rồi chê để kiếm view Thực ra đấy là một cái kiểu làm content bẩn bởi vì làm sao đấy chính là cái cái cái giải thích tại làm sao mà tôi không muốn hợp tác với những cái người như thế anh em ạ Đồ trận này lởm quá anh em ạ Hai cái áo mưa, hai cái viên ngọc Xong rồi cho cái dao ạ Không ghép được cái gì luôn Sợ thật sự Chọn sai liền văn minh rồi anh em ơi Trận này ấy, là phải chơi là đánh tay Đánh tay hoặc là chơi chơi Cũng chỉ chơi đánh tay thôi, chả chơi cái gì Trận này là chơi uh, nếu mà chuẩn là chơi cái bộ 6 Glacio ấy, kết hợp với súng cũng ok Hoặc là chơi cái bộ Assassin 9 assassin fake kết hợp với súng Bài này đồ rất ngon nếu mà chơi cái bộ đấy Mà chưa rồi tôi chọn sai lền văn minh rồi anh em ạ Tôi lại còn dừng lại ở 7 rôn như này thì có có toi không nhỉ <laughs> Nhưng mà thực ra bây giờ máu vẫn ngon Máu vẫn nhiều anh em ạ Đủ để chơi Tầm này máu nhiều là, là chơi được Mỗi round mất tí máu thôi mà Nói chung là không thể mất được nhiều máu đâu Thoải mái anh em ạ <clears throat> Để rồi, còn một con nữa thôi một con nữa thôi, luôn luôn nha anh em nhá Round này luôn đi đây rồi, ui giời, hay quá Round 23 Dừng lại ở 7 mà round 23 mới lên được 3 sao Thì nó cũng quá muộn Quá chậm anh em ạ <clears throat> Tôi nghĩ là nó phải phải sớm hơn ý Chỉ khoảng round 19 thôi Nhưng mà tôi không ngờ nó đến tận round 23 Nó mới lên được 3 sao Quá đen Đấy, bây giờ cái thằng mech đó nó to như thế này rồi này anh em này May là tôi chơi cái bộ này nó không sợ mech Chứ còn mech này mà gặp những cái thằng khác thì chắc là nó cũng, cũng một đống công nghệ mech ấy May nhá, nó gặp tôi, tôi cắt chuỗi của nó, được Hay quá, cái bộ này đâu có sợ bộ gô với lên mech đâu Đây rồi Up cấp 4 đỏ, 4 gót Ở level 8 Ui, vãi đái, bây giờ mới để ý Trận này tốc độ trận đấu đẩy nhanh thế nhở đã có có có coi như là bốn thằng là bay màu rồi kìa vãi đáy thật ra hai tư bốn thằng bay màu ạ sợ thật sự ấy tôi nghĩ là tôi sẽ ghép cái này luôn đồ chán không này anh em này đồ toàn ngọc luôn toàn ngọc với dao với cái áo mưa ạ thề ôi nhìn thế này mà bảo sao mà nó lại đẩy nhanh ôi ôi nhìn nhưng mà tôi cũng mạnh tôi cũng mạnh anh em ơi tôi mạnh rồi Tôi mạnh rồi mặc dù là cung đen 3 sao đấy Nhưng mà tôi mạnh rồi anh em ơi Tôi bây giờ con rồng mập này tôi lên 3 sao thì nó cũng thế giới luôn Bây giờ nói chung ấy là cái tầm này là tôi ăn được hết anh em ạ Không ngại bố con thằng nào Trận này tốc độ đẩy nhanh là bởi vì cái thằng Goblin nó quá xanh Đấy chính là cái lý do làm sao mà nó đẩy nhanh đấy anh em ạ Thằng Goblin nó quá xanh Nó nó nó slow ball Thế là nó giết được mấy cái thằng yếu phía dưới Nó có công nghệ mech nó càng xanh nhưng mà tôi chọn bây giờ tôi lại thấy tôi chọn đúng liền văn minh này <laughs> cái bộ này thì lại không sợ bộ goblin xanh anh em ạ goblin nó có có chấp cả calong ba thì bộ này nó không sợ đâu con này nó đâu có sợ con calong con này không sợ con calong anh em nhá tí nữa xin cái giáp xoay thôi một cái chén thánh một cái giáp xoay thì chấp cả lò con calong luôn anh em cứ yên tâm bộ này ờ, hoàn toàn là, là có thể chơi được bộ này sợ nhất là bộ gì nhỉ bộ này sợ nhất là bộ bit ừ Tôi nghĩ là chỉ sợ những bộ bít thôi Đây lấy huyết triệu nó Chán nhở Đổ chán thật đấy Không lấy được cái gì luôn Ghép được đúng ba món đồ tím Cay thật Đồ là phải cải thiện đấy nhá Chứ còn đồ như này thì không ăn được cái Goblin đâu Goblin xanh thì đồ này không ăn được Đồ nó phải có giáp xoay Phải có những cái đồ tăng anh em ạ Tôi tôi ghép cái uh, cái cái cái găng tay Kira thực ra nó cũng chỉ là vì nó thừa đồ thôi tôi ghép cái đấy thôi chứ thực ra cái bụng này thì cũng không ghép cái đấy làm gì mà thôi là rồi tăng cái cái sức hút máu của nó thì cũng nói chung là cũng được combo đẹp là hồi màu nó cũng nhanh bây giờ còn bốn thằng bốn thằng thằng goblin nó gặp mấy cái nhà kia nó ăn thì nó cũng có công nghệ mất gặp nhà mết thì goblin có ăn được không thằng này nó chơi mết cái kiểu gì mà nó kẹp thêm hai con glacier vào nhỉ Ờ, à, chơi rất lạ luôn Thế thôi mà nó cũng clear kinh phết đấy Cảm giác clear cũng ghê phết đấy nhở Đây rồi Trứng này đập cho con nào Để dành cho con uh, Batman thôi Batman hoặc là cho Khan thôi Bây giờ lên 9 thôi khi mà lên 10 luôn đi anh em ạ Lên 9 hay lên 10 này Lên 9 4 đỏ đó À 6 đỏ Lên 9 được 6 đỏ nhưng máu còn nhiều Máu còn nhiều này có khi uh, Kẹp 4 Saman vào khi ngon hơn ấy nhà. Hay là hay là đốt máu thì bây giờ up dần lên 10 Up dần lên 10 đốt máu Up dần lên 10 luôn Bây giờ round 27 tôi vẫn đang ở level 8 này Tôi nghĩ là là bộ này bây giờ chơi ở 10 luôn có khi ngon Chứ còn nếu mà bây giờ 6 đỏ thì thực ra cũng chưa chưa chắc đã mạnh bằng 4 gót đâu 6 đỏ nhưng mà chỉ có hai gót thôi Còn 4 đỏ thì nó, nó lại có 4 gót Cái thằng túc 4 nó chơi cái đội hình lạ nhở Chơi ba phe giờ kết hợp với cả ba cung ba phe giờ ba cung 4 exit Mà giữ máu kinh này cơ à Ghê gớm phết nhở Mà thằng đấy gặp Goblin chắc là nó đẩy cho cả sải chứ làm gì mà chuyện giữ máu thế được Tôi bây giờ là cái thằng duy nhất là không sợ Goblin thôi Thằng Mết thì chắc là cũng không sợ Goblin đâu Thằng Mết thì tôi nghĩ là cũng đánh được đấy Thằng Mết nó khỏe Mết full hai sao thì vẫn chơi được Rồi Áp dần lên thôi anh em ơi Cái giai đoạn này thì Tôi nghĩ là mất máu thì nó cũng chẳng mất nhiều Đấy Cứ bao giờ đủ lên level 10 thì lên 10 thôi Cho 4 gót 6 đỏ vào Bộ này thì cứ để máu tụt xuống một chút Thì nó khỏe hơn Đánh nó không khác gì cái bộ người nước kết hợp với 6 đỏ đâu anh em ạ 6 đỏ này là nó cứ phải tụt xuống dưới 15 máu 15 máu trở xuống thì rất là ok Còn cái tầm 77 máu này thì nó cũng chả khác gì là bốn đỏ đâu Anh em ạ 6 đỏ không khác gì bốn đỏ cả anh em nhá Nên là thôi tôi cứ từ từ đó Cứ để tụt xuống đi Cái giai đoạn này tụt cũng được Gặp cái thằng mết Mết thì cái con gấu mết này nó mới một sao anh em chả sợ Gấu mết một sao thì làm gì có cửa ăn Không bao giờ có cửa ăn hết Hay quá Có chuỗi luôn này anh em này Rồi áp dần thôi, áp dần thôi anh em ạ Từ từ bình tĩnh không gì phải vội cả Trời con uh, Con con uh, ờ, Lava Saman vào là chúng ta có thêm bộ Saman nữa Tầm này chắc mạnh nhất rồi anh em ạ Bởi vì thực ra cái bộ này này Nó chỉ cần cái con rồng mập nó lên được 3 sao thôi Là nó kéo đến late game luôn Nó là chính là đến kéo đến cái giai đoạn solo rồi đấy Đánh đến cái giai đoạn này đến phải đến 80% là vô địch rồi anh em ạ Co lên được 3 sao Bây giờ chỉ cần dựa vào đồ thôi Đồ ngon phát ra Ví dụ mấy cái thằng kia nó chết rồi Nó ra những cái món đồ ngon nghẻ cho tôi Phát là vô địch ngay Đấy vứt sang một cái giáp thôi Đấy bây giờ chỉ cần vứt sang một cái giáp thôi là Thành là có một cái giáp xoay luôn Ở round 30 Đấy mà có giáp xoay thì là, là ăn được Này đủ bùa 6 exit chưa vẫn chưa đủ 6 exit à Ui nhưng mà Ui Ui nhưng mà nó khỏe thế này Ui không không không được khinh địch rồi anh em ơi Con cung đen 3 sao nó cũng là thế lực đấy Con cung đen 3 sao nó cũng là thế lực đấy anh em ơi Không coi thường được đâu Thì chết tôi rồi Nó mà nó đủ bộ 6 Exorcist 6 Hunter thì lúc đấy là cũng là đáng sợ đấy Không không không đơn giản không đơn giản không đơn giản Không đơn giản anh em ạ Không đơn giản đâu Mẹ Đéo ra con đỏ là luôn á Anh em thấy cay không Tôi bây giờ tôi, tôi vẫn là năm con đỏ Trời ơi Skull Hunter đâu rồi Heo đâu rồi Skull Hunter đâu Bad Omen đâu Sao chưa ra đi Khổ thế chứ lại Thật sự là như thế luôn Round 30 rồi chưa ra một con Skull Hunter nào Chưa ra một con heo nào anh em ạ Chưa ra một con Bad Omen nào luôn Up lên 9 Trời Hay phải up lên 10 roll thì nó mới, mới ra đây Hơi đen đấy nhá Thực ra thì cũng không không không lên kêu là một trận này đen Trận này nó nó cũng không đen lắm Nhưng mà nó cũng chả đỏ Đấy vấn đề là đây là nó, nó đồ nó có Thì đây nó đúng là đen Ui đây là heo đây rồi nhưng mà chưa lên 10 đâu Ách nó sắp lên 3 rồi anh em ạ Roll đã kiếm ách ba đã anh em ạ ui rồi đây rồi hay quá từ từ nhá từ từ từ từ từ từ sáu đỏ này bỏ một con ra đây sáu đỏ ok sáu đỏ hai gót đã tôi roll tiếp anh em ạ tôi sẽ roll nốt cái con uh, lava saman và con swordman lên ba sao luôn chứ cái bọn này lên 10 thì nó không lên được đâu đùa chứ phải lấy cái quả trứng cho cái con này Cay thật Nó có đồ anh em ạ à. Phải ghép cái quả trứng Bây giờ chả nhẽ lại không ghép cái món đồ cái đao này thì nó buồn cười lắm anh em ơi Tôi lại phải ghép thôi Quả trứng này nó giảm sát thương Mặc dù nó cũng chả có cái tác dụng gì cho cái con con con, con rồng này cả Thay vào quả trứng và nó là một cái chén thánh thì đó lại là cái câu chuyện khác Nhưng mà thôi nó giảm được 50% sát thương đấy anh em Thì thôi thì cũng được Ui anh em nhìn này Con rồng của tôi là solo Goblin nói chung là không ăn được cái bộ này đâu Goblin sợ nhất là cái bộ gót rồng mập này mà Bây giờ nó ra cái con Lancer thì may ra là mới ăn được Ra Lancer 2 sao Dồn đồ cho Lancer Đây là Lancer này <laughs> Một con nữa, một con Squadman nữa Đây rồi Một con nữa thôi, một con nữa thôi Một con nữa thôi, nhạc bán ngoài đi Đeo cần Ok từ từ đã anh em Tôi xác định tôi chưa lên 10 nên là tôi roll nốt Roll nốt 3 sao rồi chúng ta lên 10 chúng ta ờ, roll khan Chúng ta roll uh, rớt nha anh em nhá Roll rớt, roll khan gót ở gua đằng nào cũng không chơi anh em ạ Bán luôn Giữ ở 9 thôi, roll tiếp Ui thằng này đủ exit chưa vậy Trông căng đấy nhở Ui nó đủ 6 exit rồi anh em ơi cục cùng đen nó bắn khỏe quá anh em ạ Ui may quá Tự nhiên lại swap ra thế là lé được Ui mày thế Hay quá Ui nhưng mà nó vẫn ăn này Ui nó lại không ăn <laughs> Vậy đấy thật May có quả đấy cái con con ờ, con con con ảo ảnh ấy Nó, nó swap cái con rồng của tôi ra Thế là tôi lại thắng <laughs> Ảo thật sự luôn Nếu mà quả đấy không sờ swap thì lại không thắng ở đâu đây rồi, heo này Rồi, luôn lốt nha anh em nhá Kiếm lốt cái con uh, ờ, Squadman đã Đằng nào nó cũng sắp lên được 3 sao rồi anh em ạ Bây giờ up 10 không ra ở đâu Chúng ta kiếm lốt đi Trong lúc đấy là kiếm con heo 2 sao luôn Đấy, kiếm con hai heo 2 sao luôn Cho vào Tuyệt vời Bộ này bây giờ là tôi nghĩ là, là lên kẹp khan thôi Lên 10 ra khan thì lên 10thôi Là ok Còn nếu mà không ra khan thì thôi Không ra rớt thì thôi cứ ở level 9 và roll 3 sao Là được rồi Vãi đáy thằng này lui cái con con gấu đù lên 3 sao ạ à. Vãi đáy thật Thế đi rồi bạn ơi Ảo thật sự luôn đấy Gấu đù định là lui gấu đù kết hợp với cả ngộ không với cả gấu cụ à <laughs> Nhưng mà làm gì đủ bốn gấu đâu Ủa đây có trứng ấy rồi Đập luôn lên Squadman không Không Có trứng này để đập cho Khan chứ Không nhá Đây rồi Ui rồi ơi Tôi đang định đập quả trứng cho, cho con Squadman Thì nó lại ra Squadman 3 sao luôn <laughs> Ảo à, sự Thôi rồi thế Bây giờ chuẩn bị lên 10 đó Bây giờ là, là kiếm một con uh, gót lửa cho vào 4 Divinity Kết hợp với cả 6 đỏ level 10 Tầm này thì, thì nói chung là Goblin lại thấy là lại sắp xuống hố kìa anh em cả <laughs> Goblin nó thua cả hai luôn Nó thua cả thằng Exit luôn Nó thua cả tôi Ảo rồi đấy Goblin ờ, Calong 2 sao mà vẫn thua được cái nào nhỉ 6 Exit Nhưng mà thằng kia có vẻ là hơi đen ờ, Tại sao lại 6 Exit lại phải kích hoạt bằng Wizard đấy kia nhỉ Có vẻ hơi đen nhưng mà không đu ra đủ 6 Exit Yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm Ơ, ờ, đừng bảo thua nhá thua làm sao thua làm sao thua làm sao toàn ba sao này thua làm sao được toàn ba sao mà toàn ba sao cơ mà ui giời được không bạn ơi càng ấy ra 35 rồi Rồi up dần lên 10 thôi anh em ơi Quả sau lên 10 phát là kiếm khan luôn Bây giờ cái, cái mà tôi cần ấy Nó là đồ Bây giờ tôi rất cần là một cái có một cái giáp anh em ạ một cái giáp xoay để chắc chắn là nó vô địch cái giáp xoay này chính ra nhá là nó ngoài việc counter có cái, cái, cái con ca lông ở trong cái bộ goblin ấy ở trong cái trận đấu này là con counter được cái bọn exit cơ cái giáp xoay là khi mà nó xoay vào những cái con exit là nó sẽ nếu mà nó chết bằng cái giáp xoay ấy cái nhát xoay cuối cùng của nó mà giết chết được con exit thì là cái con exit để nó chết luôn nó không được bất tử đâu anh em ạ sáu exit mà gặp là chắc chắn là, là, là chết luôn ui vãi đái cái thằng exit súng ba sao Ủa Súng 3 sao Rồng 3 sao Cung đen 3 sao Vãi cháy Căng đấy Ôi Chán nhờ Đồ chán thế nhờ Đây là ghép được cái cái bờ linh thôi Bờ linh giáp phản thôi Momo Ui Có người donate cho tôi con Momo Anh em đợi chút nhá Tôi check cái điện thoại cái đã ai nhở ai donate cái giờ này nhỉ <laughs> đây rồi cảm ơn anh em vũ đức long nhá cảm ơn anh em đã donate cho tôi cảm ơn anh em rất nhiều kỳ hòa quá anh em yêu quý <clears throat> mặc dù là không giờ chim nhưng mà lâu lâu cũng có anh em cũng donate ủng hộ kênh rất là cảm ơn các anh em <clears throat> Tôi tí nữa tôi phải ra tôi cảm ơn anh em Vũ Đức Long sau Tôi nhắn tin sau Bây giờ đang chơi dở anh em ạ Ch Chưa có thời gian để để để uh, ờ, rely <clears throat> Ui ba tia này Đồ trận này đúng đồ đánh tay luôn ấy Toàn đồ đánh tay thôi anh em ạ Thôi ghép phải cướp điên luôn Combo uh, vẩy mực uh, Blink vẩy mực Đấy Thôi đồ đánh tay dồn cho con mực vậy Chả biết làm nào Tôi nghĩ là bây giờ vẫn chưa lên 10 Lên 10 nói chung là Cứ từ từ Máu vẫn còn nhiều Việc gì mà phải lên 10 sớm đâu Bây giờ chúng ta có ba con 3 sao bốn con 3 sao ở trong đội hình Đánh ở level 9 vẫn ăn được bọn nó mà Chấp cả thằng Goblin luôn sáu Exorcist Cung đen 3, súng 3 6 Exorcist, 6 Hunter ở level 10 Tức là nó vẫn đang ở level 9 rồi vẫn ăn được Nói chung là cũng không có gì lo lắng Ô, bây giờ mới để ý này Mấy cái con đệ nó cũng nó cũng được hồi sinh này anh em này Nó cũng được bất tử này, u vậy đái thật <laughs> Bây giờ mới biết đấy Chả bao giờ kẹp cái con cây này vào trong cái bộ Exorcist Tự nhiên lại kẹp vào thấy mấy con đệ nó cũng hồi sinh nữa Nó có có có 4 giây bất tử Ảo lòi Như này ngon hơn không Kẹp thêm được con Doom Đánh với cả Goblin Ờ Blink xong rồi Doom Toàn bộ đội hình của địch Goblin thì nó sẽ không bắn được trưởng Cũng được đấy chứ Anh em nhỉ Chơi con Doom này cho vào còn kết hợp được với cả ba Warrior nữa Kích hoạt ba Warrior Cho cái hàng Warrior là trâu chó hơn Đấy cộng thêm 8 giáp chứ đâu có ít gì đâu Bằng là mỗi đứa là có vứt thêm được một cái giáp cho mỗi con rồi đấy Goblin cũng to đấy nhưng mà nó làm gì được luôn Nói thật với anh em là Goblin này nhá Full 3 sao thì cũng thế thôi Máy bay kể cả có 3 sao Làm gì có cửa đánh với những con rồng mập ở đâu Rồng mập của tôi khỏe lắm Chưa kể là lên 3 sao thì lại càng dễ bị Doom thôi anh em ạ à. Càng dễ bị Doom thôi Mà thậm chí cái thằng Goblin này nó còn đang thua cả cái thằng thằng thằng thằng, thằng Exorcist cơ Thằng Exorcist cũng cháy lắm Anh em nhìn thấy tôi Thằng Exorcist nó to lắm ấy Không bé đâu Ủa Dạ, Đấy, Doom này Doom 2 này Chơi không Ra ca lông à Thôi ca lông không chơi ca lông trận này Nói chung là đánh với cây bọn Goblin Nó cũng không có tác nhiều tác dụng lắm anh em ạ Không nhiều tác dụng lắm đâu ca lông thôi Cho nghỉ hưu luôn Đánh với Exit cũng chả cần ca lông Đánh Exit thì ờ, Có thể là chuyển sang uh, Saman chơi Saman là ăn được Exit thôi Chắc chắn là ăn được 6 Exorcist, 6 Hunter chưa? Chưa Vẫn chưa anh em ạ à. Phải lên được 10 mới đánh được bộ đấy cơ Vẫn chỉ 6 Exorcist, 3 Hunter thôi Nhưng mà cái con cung đen nó bắn cháy quá nhờ Ui, ui, ui Ui, khỏe đấy Nó chưa có 6 Hunter mà nó bắn ba phát là con rồng nó chết Căn bản là không có cái giáp đấy anh em Tôi không có cái giáp ấy Tôi mà có cái giáp thì nó khác cái giáp xoay nó, nó khác rồi Tôi không có giáp Tuy nhiên là tôi có cái quả trứng này giảm 50% mà sao vẫn khéo ấy nhỉ Trứng giảm 50% đam nhận vào mà sao vẫn đuối vậy Cảm giác ờ, con cung đen nó bắn nó ba phát chết Sợ sự Đam to thật đấy Exit thì sợ nhất là con um, Squire Bộ này không kẹp ở level 10 Không không không kẹp con ca lông anh em ạ Kẹp Squire vào lốc lên Kẹp tí nữa kẹp ra Squire thì kẹp vào lốc lên thôi Ok Trượng thần bí Ui đây rồi anh em ơi có đồ rồi Mẹ Ô không phải không phải không phải không phải cái này Trượng phép cơ Trời ạ à, thế vẫn là chưa có đồ Đồ này đéo dùng được Đồ chán đấy nhở Ui rồi anh em nhìn này Đồ chán chưa này Cấm đánh hai thôi Chán thật sự đấy Thế bây giờ lấy cái đồ thì, thì, thì chắc là Bây giờ có đồ cho đun vào nhỉ Thay cho con gót nhỉ Ok Nói chung là cái cửa Goblin thì không ăn được Còn cái bọn uh, Exorcist thì khả năng là vẫn thua Goblin này chắc chắn không ăn được rồi Nhìn là biết bây giờ nó toàn thua mà Nó có thắng được cái trận nào đâu Anh em thấy không Nó thua suốt mà Kể cả là có có uh, Kira bị Doom rồi Anh em thấy không Bị Doom mà Gắn Doom vào là chắc chắn là nó chết Gắn Doom vào là chắc chắn chết Nó chỉ Doom những cái con 5 đô 2 sao thôi Đấy có sama này tôi tế hàng ngày lấy được này Tí nữa đánh với Exit là phải chuyển sang Saman anh em nhé Cái con này có lên không? Không không không Bây giờ ấy là kiếm con Saman hay sao Đây rồi Khan đây rồi hay quá Khan Ok đây Đó như này là chuẩn này anh em này Rồi đội hình chuẩn ở đấy bốn xà man sáu đỏ Kẹp cọc Thằng này thì quá đơn giản Vừa bỏ con Doom nhưng mà con, con tôi ra cái con Doom 3 biến được bộ Superman Ui Căng đấy Ui sao khỏe đấy Tự nhiên khỏe đấy bạn ơi Ua Vẫn thua rồi hai máu chết rồi Chết chắc rồi Ui rồi bên kia tôi kẹp Saman cái nó đi luôn kìa Ui giời ơi